Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục thể thao 24 trên 7. Vòng 7 giải vô địch quốc gia Petro Việt Nam Gas 2009 tiếp tục diễn ra vào chiều nay với những cặp đấu hấp dẫn. Dù phải đón tiếp một Hoàng Gia Lai đang có một phong độ rất cao, nhưng quân khu 4 không ngần ngại lựa chọn lối chơi tấn công và nó sớm phát huy hiệu quả với bàn thắng của Lazaro. Sự xuất sắc của linh Nguyễn bên phía đội khách cũng không ít lần làm trao đảo khung thành quân khu 4, nhưng không thể chiến thắng được thủ môn Ngọc Tân. Sau 7 vòng đấu, những sai sót của trọng tài là mối lo lớn nhất tại V-League và trong trận đấu này, lỗi nhận định lại một lần nữa xảy ra khi trọng tài Nguyễn Văn Quyết công nhận bàn thắng của Moses sau một tình huống việt vị rất rõ ràng. Những nỗ lực không biết mệt mỏi của Hoàng Gia Lai đã giúp họ có được một bàn gỡ do công của Ô Hình, nhưng thời gian còn lại không đủ để đội khách kiếm được dù chỉ một điểm.